chào anh em nhé cái ờ, video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách đánh tài xỉu hay là cái mẹo chơi tài xỉu mà anh em có thể thắng tuyệt đối nhé thắng tuyệt đối và và cái cách chơi của nó thì là vô cùng đơn giản thôi Đấy, anh em đến sân chơi anh em chỉ cần là uh, đưa được cái bộ đồ chơi đấy vào sân chơi đấy thì anh em ở ngoài anh em có thể đánh xác suất của nó lên tới 80 đến 90 phần trăm cho anh em là anh em để đoán chuẩn đấy, anh em có thể đoán chuẩn đến 80 90 phần trăm đấy thì, ờ, thì à, sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy, test cho anh em vài chén để anh em thấy được đấy, thì nói sơ qua về cái bộ cái bộ đồ chơi này đấy, và và trước đầu tiên là tôi sẽ test cho anh em để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em khi anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này anh em chơi và thứ hai nữa là sau khi test xong tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi mà nó còn rất là nhiều mà anh em vẫn chưa biết được về nó nhé Đấy. thì bây giờ và tôi sẽ test cho anh em nhé Đấy, chén anh máy mày nó báo là trái này có con lục con lục con lục thì là anh em đánh sẽ đánh là lục tài bốn năm sáu đúng không tiếp tục cho anh em Đấy. trái này nó báo không dung không dung thì là có không dung thì à, bỏ bỏ cái này không dung là có mặt tam hoàng tứ trên này một dung dài một dung dài thì là là con nhị nhị đánh nhị xỉu lên em đánh nhị xỉu đó nhị xỉu tiếp tục đấy dưới này đánh lục tài đó như thế này đánh tứ tài rồi về tứ xỉu thì trái này thì phải nhá trái này đánh nhị xỉu đó nhị xỉu em thấy hiệu quả không Đấy, tiếp tục cho em đánh nữa này Đấy, trái này có đánh tam tam xỉu tam xỉu đúng không em đấy thì cái bộ đồ chơi này nó là cái bộ đồ chơi gì để nó mang lại hiệu quả cho anh em và anh em có thể ở ngoài anh em đánh chuẩn xác được như vậy đấy thì cái bộ đồ chơi này nó chính là cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt đấy, bộ đồ tài xỉu báo dung bốn mặt thì đây chính là những cái ờ, chip báo dung bốn mặt bên tôi đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái à, bộ chip này để anh em về anh em có thể tự làm anh em chơi thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình nhé đấy thì à, cái à, bộ báo dung bối mặt nó mỗi một máy mỗi một con chip đều có một cái cách dung khác nhau đấy, đây là cái con chip mà tôi đã vừa đánh đấy. mặt ba mặt bốn tất nhiên là sẽ không có cái chip nào mặt ba mặt bốn dung cả đấy, thì còn mặt một mặt hai mà mặt năm mặt sáu thì là nó sẽ chia nhau ra trong cái trong cái à, dung là một ngắn một dài hay là hai ngắn một ngắn một dài đó đấy thì đại loại là nó chỉ trong một trong bốn cái thôi đấy nó sẽ xoay quanh xoay quanh xoay quanh như vậy đấy, thì anh em rất là dễ anh em có thể nhớ được cái cái cái, cái à, báo dung của nó nhé đấy thì uh, video này tôi làm đến đây là hết chào lời đến tất cả anh em thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh và anh em nào muốn sở hữu cái chip báo dung bốn mặt của tài xỉu hay bầu cua đấy, thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình tôi đảm bảo lấy rẻ tôi đảm bảo với anh em luôn là lấy giá rẻ cực kỳ rẻ cho anh em nhé chào tạm biệt các anh em